hai chó con của Loki và Lucky Gervy cái cặp uh, chó đực và chó cái cùng là cái con chó nhân giống bởi trại uh, ờ, Rockler Gervy đây là hình ảnh khi mà cún con nó uh, khoảng một tháng thường thường các cái con ờ, cún con theo cái nguồn gen của trại nhà mình ấy thì nó đều biết sủa từ rất sớm có thể con cún con nó mở mắt hoặc là nó ăn dặm là con chó nó biết sủa rồi nô nhau nó gầm gừ có động nó sủa ở một số hình ảnh à, khi mà cún nó khoảng một tháng ở đây là cho mẹ Lucky Lucky thì là con của con Bruno đó Lucky thì à, cao to dài giống bố đấy hôm nay mới được tí sinh gái mọi hôm chỉ cần quay quay này rất là nó ra nó mừng nữa đây là cho con là khoảng tầm 40 à, ngày tuổi đó mặt rất nét cả hai con hai à, con cung cái và đây là cho con của ngày hôm nay Aris đây trông cho nó Aris quay mặt ra đây nào hai cún cái mặt arid kìa cái lúc cào chị thì quay lên video là mặt mình thiêu ngay ừ cái lúc cào thì nhanh thế hai cho con này thì à, nó tương đương nhau thôi y anh tiến lúc chụp ảnh yeah. mỗi con nó đẹp một kiểu đánh giá về vận động là tốt màu mảng tốt mặt đẹp ừ một con thì à, lông ngắn hơn một chút so với một con còn lại dù là hai con đều là cái chất lông rất tốt nhưng mà con thì lông ngắn hơn một chút thì nhìn cái lông nó mượt hơn một chút đó con lông dài hơn thì à, có vẻ tính cách đại ca hơn đó dây xanh và gọi là dây nâu hai em cún này thì theo lịch là đã có um, uh, hai bạn là đã mua lỡ từ cái đàn trước thì uh, hai cún này mình sẽ để cho hai bạn một bạn uh, là ở Bình Dương và một bạn là ở Hòa Bình à. đó nếu mà hai bạn chủ mà ưng hai cái cuốn này ở thời điểm hiện tại bây giờ là hoàn toàn có thể đánh giá được cuốn rồi ưng hai cuốn này thì sẽ để cho hai bạn bắt xem con nào thắng Arit nhìn to hơn à, Talia to hơn mà lại không cắn nổi à hai cuốn này thì mình đánh giá là nó ở mức tốt mặt sẽ rất là đẹp cân như nhau đều 5 cân lớn lên thì ờ, có lẽ là theo cái gia phả của chúng nó thì chắc là cho cái nó sẽ ở khoảng tầm 40 đến 43 cân ở đây ở đây cũng có thể nó sẽ to hơn nếu mà nó theo cái à, máu của con à, âm con ông ngoại là con Bruno đàn này thì con bố là con Loki như à, em cuốn dây xanh này thì nó giống bố hơn em cuốn dây xanh là giống bố giống bố là giống bà tức là giống con Pila giống theo dòng máu của con Pila con dây xanh này giống hơn giống theo dòng máu của Pila đáng yêu lắm nhờ còn con dây nâu ấy, thì nó giống theo dòng máu của con Bruno nhiều hơn ơi. có vào đây chơi không tên là so với đời ông đời bà đó cún thì uh, thần kinh rất là tốt còn rất là nhỏ nhưng mà đã bám chủ rồi gọi uh, biết thưa sủa biết sủa rồi uh, rất là thân thiện và nhưng mà cũng có một cái độ đề phòng một cái đồ phòng thủ có động là chúng ta sẽ để ý ngay lập tức vận động thì rất tốt ưa vận động rất tiếc là cái đàn này là nó là cái đàn mà đẻ được ờ, bốn con nhưng mà lại chỉ giữ được có hai con thôi thực sự là rất là tiếc và đàn chó con là thể hiện là bố mẹ nó hợp gen nhau cho con ra cực kỳ tốt tất nhiên là con bố mẹ nó tốt rồi nhưng khi mà nhân giống chó ấy, thì không phải là cặp bố mẹ tốt nào ghép với nhau nó cũng ra cho con tốt nó ra được cho con tốt thì mà khỏe mạnh thì là tuyệt vời đó mọi người có thể xem và cảm nhận cái vận động của con chó con hai cho con này thì à, mấy ngày nữa thì sẽ tiêm à, vaccine mũi hai à, tẩy run lần hai rồi mấy ngày nữa sẽ tiêm vaccine mũi hai và sau tiêm vaccine mũi hai khoảng một tuần thì à, à chủ chó có thể đón chó đó gọi em dây xanh thì uh, giống uh, theo đằng nội là giống bà nội Pila còn dây à, nâu thì giống theo à, đằng ngoại là giống ông ngoại Bruno nó con nét đây Aris đây mà ờ, mọi người sẽ chờ về sau khi con chó nó lớn lên mọi người sẽ thấy à, xem mình nói có đúng không à, cái việc mà nhìn một con chó ấy, thì có thể chúng ta sẽ phải gắn bó với chúng nó một cái thời gian rất là dài thì chúng ta sẽ nhìn được cái nét của con chó là nó con nào nó giống con nào nó như kiểu nhận diện người ấy con của nhà nào thì nó giống nhà đấy và người ta nhìn được cái nét là nó giống nó giống bố hay nó giống mẹ còn khi mà chúng ta mới ờ, tìm hiểu và mới nuôi thì ờ, có thể chúng ta không nhìn được thì chúng ta sẽ đánh giá là con chó nó có vui vẻ hay không nó có thích chơi đùa hay không nó có ưa ờ, vận động nó có quấn chủ hay không cái ờ, thái độ của nó nó có vui vẻ hay không những cái đó nó thể hiện cho nó có khỏe hay là không hai em cún này thì uh, mình đánh giá là tương đương đó mọi người có thể thấy uh, chơi với lại uh, người trong gia đình kể cả chơi với trẻ con chơi với người lớn uh, rất là quấn người hiện tại bây giờ thì cún nó mới có năm mươi mấy ngày thôi mọi người nhá chưa đến ngày ờ, tiêm vaccine mũi hai đó nhưng mà người thấy cái thái độ của, của con ờ, chó là nó rất là độc lập nó rất là tự lập nó độc lập nó có một cái độ phòng thủ của nó nó có một cái độ cảnh giác của con chó cảnh giác với những cái thứ khác chứ không cảnh giác với chủ chủ thì nó rất là quấn nhưng nó có một cái độ độc lập của, của, của con chó đó vận động thì rất là nhanh thể hiện là cái bộ khung của nó rất là khỏe màu máng tuyệt vời đó hai con thì mỗi con nó có một cái thế mạnh đó là cái con uh, nâu đó thì nó giống theo cái kiểu con Bruno thì cái mặt có thể sẽ nhiều người sẽ thích hơn à, với mình thì là cả hai cái kiểu mặt đều đẹp thôi kiểu mặt của bên nhà Pila cũng rất là đẹp và của bên nhà Bruno cũng đẹp ok Hôm nào mà chủ ờ, đón cún thì mình sẽ quay video kỹ hơn để mọi người cùng ngắm hai em cún này. Xin ờ, chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ở ờ, các đàn cún khác thì mình sẽ có những cái video tiếp theo về hai cái đàn cún khác của trại hiện đang có. Mọi người chờ nhé.